thì các bạn nào khi vào bắt đầu vào đến chân vào vườn của nhà ông Đinh Ngọc Hải thì thấy mà bưởi rất là sai sai rất đều quả rất tròn đẹp bóng đây thưa các bạn đây đi chi tiết thì thì các bạn thấy rất đi là sai cây nào cũng thế các bạn các bạn ở thời điểm này mà sai này đẹp như thế này thì đến khi mà chín thì đẹp lắm đây thưa các bạn cây nào cũng vậy Đấy. đây thưa các bạn đây lá xanh đẹp mà quả vẫn đẹp đây, đây các bạn đây hoa sai cây nào cũng sai như thế này các bạn từ các bạn từ dưới lên trên sai sai sai như xếp bưởi các bạn mặn đây vườn bưởi nhà ông Ngọc Hải đây các bạn này xanh như thế này hay cùng luôn Đấy. mình có thể liêng một liêng một lượt máy để Đấy. các bạn để cho các bạn xem xem nhé sang cả cây cây bên cạnh rồi sang cây bên cạnh à, bây giờ thì mình quay chậm vào một tí đây để cho bạn thấy là quả mẫu mã đẹp như thế nào giữ nguyên máy đi rồi mới đi xem chúng ta chắc vào trong đi xem xem mình luôn luôn đi vào trong đây xem vào trong nữa. các bạn những máy quay chậm thôi đây. đấy đây tung bạn ung chùm ung chùm đây các bạn này đẹp không này mã bóng này. mã bóng đẹp này đấy. cân chuẩn mà đều bây giờ mình ngồi xuống đi ngồi xuống để quay nia một cái đây ở đây tỷ lệ sai rất đồng đều các bạn nhé Đây đúng rồi thưa các bạn thôi Tôi lại sẽ quay cái chỗ khác để, để cho các bạn xem Đây Sang cây bên cạnh các bạn Lại sang cây khác Đây Quay thật chậm thôi thật chậm Đây thưa các bạn Đây các bạn nhìn Cây Quả ở đây Phân tán đều trên cây Từ gốc đến ngọn đều có quả nhé và trên các cây tỷ lệ sai đồng đều như nhau Đấy. từ bưởi thô cho đến bưởi diễn cho đến bưởi da xanh tất cả đều sai và rất là đẹp thật tuyệt vời như là treo bưởi như là xếp bưởi vào có chỗ như là xếp các bạn nhé đây này nếu mà mình nhìn như này như là xếp bưởi thành đống luôn đấy đấy mình dọc như này này đấy và dáng quả bưởi dùng silic là nó cứ buông buông như thế này những cái quả một nó bung bung như này rất đẹp và đây chủ vườn nói là phải tỉa đi rất nhiều ừ. tức là dùng phân Civic thì sai thì không phải bàn các bạn nhé sai vô kể nữa và đồng đều mã đẹp đây bia sang bên này cho các bạn cho một cái cây này nó như thế này đây thế nào cũng thế xung quanh đều phân bố đều đều sai như các bạn đấy, trên một cây đấy, dài như thế này cây đấy. những cây này thì nó phải khoảng 300 quả đấy. đây các bạn có thể sang lại sang bên này đây, từng đống một đây đấy thưa các bạn cái cây dũng như là một cây mà mình cứ thích cho nó đẹp đây thưa các bạn đây. các bạn đi sang sang đây. Ừ. các bạn chắc là ít có chỗ nào lại sai được như này tuyệt vời bạn mà lại đều đều tâm đắc gần như là 10 quả <laughs> gần như một các bạn ạ mã thì đẹp da mỏng tang da lì mã đẹp quả bóng lá xanh cây khỏe ít sâu bệnh yeah. chào các bạn ngày hôm nay mặc dù là đang bị áp thấp nhiệt đới nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát à, Bắc Giang à, phân bón Silic vẫn đội mưa đến thăm vườn bưởi của nhà ông Đinh Ngọc Hải ở địa chỉ là thôn Nghìa thôn Nghìa 1 xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và như chúng tôi đã thông báo trên trang Facebook cũng như là trên trang fanpage là mời các bạn trân trọng mời các bạn đến thăm vườn bưởi để tận mắt chứng kiến vườn bưởi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang hiệu quả và ờ, mẫu mã đẹp chất lượng cao như thế nào thì ờ, ờ, sau đây mình mình đã sau đây mình sẽ dạo một lượt một vòng trên cái vườn bưởi này để thấy rằng bưởi ở đây tỷ lệ sai rất là đồng đều mã rất là đẹp và chính vì sai quá mà đây um, Trung Hải là trên cái cành này nó có khoảng bao nhiêu quả? 72 quả 72 quả Và ừ. 72 quả thì những cái quả to nhất thì nó phải được khoảng độ cân 2, cân 4 Thì đương nhiên cái cành trên này nó sẽ có khoảng một tạo các bạn cho các bạn xem cái, cái cái cành này bị gãy đây đây một cành gãy đây thưa các bạn 72 quả một cành 72 quả trên một cành nhưng mà cái này, cái này là công ty phải bồi thường cái cành của nhà cái tôi <laughs> trước khi mà công ty đi thì <laughs> ông Đinh Ngọc Hải đã nói là năm nay nó sai quá cho nên là công ty phải bồi thường <laughs> công ty phải mang uh, tiền lên để bồi thường à, cành gãy cành gãy cũng như là bồi thường về cái sự sai quá đây thưa các bạn này đây nó gãy nó sang sang đấy. như thế này đấy. và cái mẫu mã này là nó cũng đã đang khoảng tháng giữa tháng 10 là mình được thu rồi đấy vâng. nói chung năm nay gãy quá nhiều cả vâng. vì nó nặng nó nặng và à, mình tôi ờ, chủ quan đúng không ạ năm nay tôi mua hết hơn 6 triệu 7 triệu tiền cây trống khôn thôi vâng. mỗi năm nhưng mỗi năm tôi có phải trống đó Vâng. Bởi nó có quả đâu mình trồng. Đúng rồi. Nhưng mà năm nay nó sai quá nên chủ quan à. chủ quan. Nếu như cành này nếu mình trồng sớm thì là sẽ không bị gãy này. Đấy, đấy. Và um, sau đây thì mình sẽ đối chứng với vườn bên cạnh của hàng xóm không cùng phân silic. Đây. Um, đây vườn của nhà ai đây ạ? Đây là vườn nhà ông hàng xóm. Ông hàng xóm tên là gì? Tên Lân. Đinh vâng. Lân. Vườn nhà ông Lân đây. Đây trên cây bưởi này thì cũng là bưởi diễn các bạn. Ừ. Vâng, cũng bưởi diễn nhưng mà tỷ lệ quả đã chín như thế này rồi thì các bạn này đã như thế này rồi thì hỏng hết rồi không ăn được rồi và chỉ vài bữa nữa là dụng cái này nó bị nấm bệnh đắng rút hàng loạt luôn các bạn nhé đấy vừa là vàng lá này vàng lá vàng quả luôn đấy cả toàn bộ cả vườn luôn cả vườn đều bị vàng như thế luôn các bạn nhé kể cả những cây bên kia kể cả những cây bên kia đều hỏng hết đấy đây những cây này là coi như chín là hỏng hết rồi đây này đấy hỏng hết không còn gì nhưng mà bên của mình đây các bạn có thể đối chứng luôn nhé đây bây giờ mình mình phải đối chứng như thế này phải đây mình sẽ nhìn cái hai cành giao nhau nhé đây bên này dùng quân silic đây các bạn này đây. lá xanh quả đẹp này quả xanh lá đẹp lá đẹp như thế này đấy đây đấy, dũng dĩ này, này nhé đấy nhưng bên này thì các bạn thấy đây quả đây cành này không cần hận là đến nữa ở đây chú để sống nhanh đấy. đây quả đây quả đây vàng hết rồi các bạn này quả vàng lá vàng hết rồi nhé đây đấy hoặc là đây mình sao luôn cái chỗ này quả đẹp cái chỗ này quả đẹp như là gian bé lá này lá xanh đẹp như thế này đấy nhưng quả bên này này thành giao nhau đi quả vàng hết rồi hỏng hết rồi các bạn này đấy đây cả cây luôn cả vườn luôn ạ cả vườn luôn. cả vườn luôn đấy và sau đây thì ờ, vâng mời hỏi ông về chỗ mình tiếp tục đi lên một đoạn đi lên đây. đây là một minh chứng rõ ràng nhất các bạn nhé đây là vườn không dùng phân xịt phân phát thì nó vàng cả cây vàng cả quả toàn bộ cả vườn như thế này luôn đấy cả vườn đây vàng từ những cây kia đến cho cây này rồi đến những cây ừ, sau kia để vào hết đấy toàn bộ là bị vàng hết đây. Đấy. nhưng mà sang bên vườn bên này đây sang thưa các bạn đây vâng. đây em đi đây em đi đây đây này đấy sai nhúc đích luôn các bạn này đấy mã đẹp như gian bé luôn sai sai khủng khiếp luôn đấy ông dự đoán trên những cây này có khoảng mấy trăm quả? Cây này nó rơi vào 250 quả. 250 quả. Với một cây bưởi chín uh, ờ, 5 tuổi. À. Và mọi năm thì ông, ờ, mọi năm ông có nói là nó chỉ được khoảng độ cây nào sai lắm là trăm, trăm. Còn nếu bình thường thì nó chỉ được khoảng độ ờ, cũng như ngay từ ban đầu tôi nói là như năm ngoái mà tôi được một vạn ba dạ. như năm nay thì chắc chắn là ba vạn rưỡi ba vạn rưỡi chỉ biết là nó xa đến gấp bữa ba lần ba lần ba lần thế cho nên năm nay đúng là dùng phân silic tôi thấy cảm thấy là quá hợp lý mà quá là đỉnh cao vâng. hôm vâng. nay là người dân phấn khởi lắm nếu như mà người ta dân người ta mà, mà nhìn cái vườn bưởi nhà tôi này thì so với cái vườn bưởi bên này người ta phải học tôi là cái về cái phân bón này vâng. ở xung quanh đây thì thế nào nói chung là chị vừa đi hết ừ, xung quanh vườn nhà tôi chị thấy rồi đó không tổng vườn nhà mình là ba cái vườn của ba cái vườn xung quanh vườn nhà tôi vâng. là hầu như bị đỏ Tiến vàng như này hết vâng. là hỏng hết thế nhưng riêng vườn nhà tôi đấy chị xem đấy có bên này và bên này đấy, đấy cách nhau một chân, một bước chân. hai mét đâu một bước chân thôi chỉ có một hai bước chân như này thôi các bạn nhé đấy, đấy. vườn cái góc bên là bắc vâng. thì bên này bên này thì cây có cây thì cũng tỷ lệ sai cũng được nhưng có cây thì lại rất ít quả và lại hỏng cây còn bên này thì lại sai đồng đều rất là đồng đều như mã đẹp như thế này đấy và uh, ông đã dùng cái túi 300 gram như nào ạ mình có thể bù lại được phí ăn chuyện chứ cái túi 300 gram thì báo cáo chị là trước tiên là bắt đầu thu hoạch ừ. xong là tôi ờ, tôi tôi, tôi bón lót bằng thế này bằng cái túi 5 cân là mỗi một cân là một gốc cái uh, 5 cân là mỗi 5 cân, cân một gốc vâng. là cái lúc ngoài xong ở bón bón, bón lót đấy vâng. sau đấy là bón một cân một gốc nó bắt đầu ra hoa à bắt đầu ra hoa là chớm ra hoa là tôi phun một lượt đến 300 gram vâng đấy là cứ ờ, pha phun một lượt xong rồi đến lúc hoa bắt đầu nở lan đa vâng. là tôi phun một lần nữa à trước khi ra hoa thì ông phun một lần trước khi vâng. ra hoa phun một lần và ông pha tỷ lệ nước như nào ạ là một gói 300 gram quay này ra bên ngoài cho bà con nhìn thấy pha là 6 ml nước quay từ phân ra ngoài đây vâng. một gói này là tôi pha là 60 lít nước vâng. đấy thế là một 350 cây là tôi là tôi phun 1200 lít. 1200 lít. Và cho một cả vườn 350 cây. Đấy. Một đấy. lần. Một lần. Là trước khi ra hoa. Đấy. À, thời điểm nào thì ông lại phun tiếp ạ? À? Sau khi uh, hoa bắt đầu nở lang đác thì là tôi phun một lần nữa. Vâng. Cũng tỷ lệ cũng thế. Cũng như vậy. Vâng. Trong đó là ừ, hoa tắt hoa bắt đầu đậu quả chứ cung một lần vâng. nhưng cái lúc đấy là tôi lại ta tỷ lệ là một gói này là từ 80 cho đến 100 lít nước tức mình pha loãng hơn pha loãng đi vâng chúng pha loãng dần vâng khi quả bằng cái chén cái chén to đấy vâng là pha lấy 120 lít một gói vâng tôi lại tin có nghĩa là một năm là cho đến thời điểm này là tôi phun là năm năm lần phun cái năm lần phun cái túi 300 gram này Đấy. và cái túi 5 ờ, cân này thì là ông đã bón ờ, như ông đã nói là đã bón hai cân trên một gốc hai cân một gốc và cái lượng và chúng tôi có thể tổng hợp lại cái lượng phân bón của ông Hải như sau cái túi phân silic 5 cân này thì sẽ bón làm hai cân trên một gốc à, theo hai kỳ à, ờ, kỳ sau thu hoạch bón một lần một ừ. cân một cân silic hai lạng đạm, ba lạng kali và một à, kg lân xanh. Đấy là giai đoạn là à, sau ừ, bón nót, bón nó. Và đến giai đoạn bón thúc. Sau vâng. thu hoạch. Sau thu hoạch thì bón như vậy. Và giai đoạn là bón thúc vào tầm tháng 2 tháng 3 thì ông lại bón tiếp là một cân silic này à, cộng với ba lạng đầu trâu. ba lạng đầu trâu. 13 13 13. 13 13. Đấy. Thế và sau đó thì không muốn gì nữa không muốn gì. và chỉ có dùng cái túi phân túi 300 gram tôi đưa lên cho bà con xem ạ chỉ dùng cái túi 300 gram để phun làm 5 kỳ, vào các đợt như là ông vừa trình bày dạ. thế và tại thời điểm này thì đã bón được hai lần kali dạ. mỗi lần là năm mạng kali và tiếp đây thì ông hải dự đoán là ông hải tiếp tục là không phải dự đoán mà tiếp dự tính là sẽ bón tiếp thêm một lần kali à, um, nữa Đáng kém, phải khoảng năm lần nữa để mỗi một cây mà có từ 200 đến 250 quả như thế này thì nó phải đạt được khoảng một cân kali trên một gốc cân rưỡi ở đây à, vâng. cân rưỡi một, ba lần mỗi lần năm lần à, một khoảng một cân cho đến một cân rưỡi đấy thì um, hiện tại vườn bưởi của ông ở đây thì chúng tôi uh, cảm nhận là rất là đẹp quả đều sai như chúng ta nhìn thấy ở đây lá đẹp quả đẹp và lá đẹp và sâu bệnh ông Hải đã giảm được khoảng trước đây là cả vườn này sẽ hết 40 triệu tiền thuốc bảo vệ thực vật nhưng nay chỉ còn 20 triệu uh, thuốc bảo vệ thực vật thôi như vậy qua đây thì chúng ta rút ra rằng khi dùng quân Silic thì nó sẽ tăng đề kháng cho cây ngoài việc làm sai hoa đậu quả như chúng ta thấy đây như ông hải đã trình bày thì nó còn uh, làm cho cái lá nó khỏe nó làm cho lá khỏe Đấy, làm cho cái ờ, quả mã bóng đẹp rồi nó làm vai cuốn và chống rụng cũng như là hạn chế những cái xâm nhập ờ, những cái côn trùng xâm nhập kích hút về lá quả à, vậy nên là bà con lưu ý là lên bổ sung thêm phân chung dư lượng này trong quá trình chăm sóc bưởi thì sẽ tăng sức đề kháng cho cây à, giúp cho cây à, hạn chế bệnh hại cũng như là à, à, trong phân có những chất làm cho sai hoa đậu quả để cho à, bà con có những cái năng suất cao và đặc biệt là à, như ông Hải đã nói thì Ờ, chúng ta cũng lên giảm cái lượng phân đa lượng tức là NPK hoặc đạm nâng kali đi vì trong phân đa lượng hoặc NPK là trong phân đa lượng NPK và bao gồm cả đạm nâng kali thì nó có rất nhiều đạm và nhiều đạm quá thì quả nó cứ xanh mãi nó không chín được thì nó sẽ kéo dài cái thời gian uh, dưỡng quả và như vậy thì bà con sẽ thu uh, thu vụ cùng thu muộn thu muộn cùng với đại trà theo theo theo cái um, theo cái uh, ừ, theo theo tình hình chung thì theo cái um, đại trà chung cả nước như vậy thì cái giá bưởi dưỡng diễn nó sẽ thấp chứ không cao chính vì vậy mà bà con nên bổ sung cái phân trung lượng silic để rút ngắn thời gian chăm sóc